mai ngày thứ bảy phải lên đô đi xem dân tổ vỉa bên hồ người chơi hệ phóng mừng sầm chiều đang đua bị chốt bê lên đồ lượn một vòng hết phố cổ qua ma mây thằng hôm đi anh trên phố đang hát sổ với mấy gã tay lao lên bước trên đôi đi đi sân mơ và bắt đầu flow right to the top thêm backstage khiến các em phải hit the wall người Hà Nội xin là phải chết như anh nghèo cây game âm nhạc bọn anh giảng nhất nghe đi em